trầm theo từng và rồi hờn yêu em khi people nắng phím cùng loan lanh du hồn theo tiếng tơ nhẹ dịu lời ca em thăng trầm theo từng lúc và rồi hờn yêu em khi nào em hát sai em nũng nịu cười nói sai là tại anh sầu đời ai đang xây lập gạc vàng cao sang ai đem cung nhạc tiếng đàn réo hoang lời ca ngày đó đã xa rồi mà ai còn chút mãi cung đàn vọng về ai thấy thế năn phím cùng đàn từng nhịp nhạc thoáng ấy sẽ dịu theo tiếng em và lời hờn yêu em không còn như ngày trước và rồi tại ai trong like that.